Thấy được rồi Ừ Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả anh em ơi Và lần này thì à, tiếp tục uh, BM uh, bắt 59 anh nè. Bắt năm 59 thì Khả sẽ BM uh, à, vài bóp dương lịch và mấy cái bóp lệnh bài bóp mặt sòi này nè Đó với lại một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một bóp đại Không biết là có đủ thức uh, đánh không đây anh em ơi Tầm này hai giờ sáng nè mà 11 bóp đại nữa nè Đánh uh, tầm này đánh cho lẹ luôn anh em ơi đó anh em cùng chờ đợi trong giây lát rồi gần chết sẽ khai sẽ bố rồi anh em xem nha rồi con thị chết này hiện tại con đường môn em đánh không được là mít này rồi đứng dưới đây thế giới này thiết là hán vãi trưởng thiết là hán ôi trời luôn xem chết ô xanh Ủa máu anh ơi à, <laughs> mình xem chết gà sống tôi gái rồi mà giờ chưa tôi đi ngủ luôn và được như đây Hitler hang từ á rồi đánh được rồi đánh được rồi ok đánh được rồi đường môn đánh được thì năm đồng mới bù được với đường môn đánh không được từ từ ra kéo ra đằng xíu à ngừng ngừng ngừng ngừng đánh cho đó đi ngừng đánh đó đi ngừng đánh đó để em kéo nó xuống đây rồi để em kéo một kim luôn đó xíu ngừng đánh đi ngừng đánh đi đánh đi ngừng đánh ngừng đánh rồi, nó ra đó ra đó rồi nó ra rồi đó rồi đứng đường năm đồng lên buồn á đúng rồi đó, ok rồi đó đứng rồi đó được á lên buồn ấy xong rồi bôi đồ dịch vụ nó ra trời nó dính rồi, bôi chết rồi bôi ok bôi được rồi ok rồi cho nó bôi xong rồi hỏi quấn đây quấn đây bôi được quá quấn đây bôi được cứ giải đánh thôi cái nào có bùa nào là đánh thôi đó trời cũng kìm có con kim này có thì thì ngồi lưu tinh nó phụ đánh khỏi chơi luôn này, rồi bỏ đồ khui cái phun mình mắng nè được cái gì đây kháng hỏa 15 sốt chọn 30 số wow shop shop wow số lượng nỗ lực trăm bốn máy luôn rồi hai mươi ngõ hai lăm ôi trời hai mốt ba mươi cũng được đấy trời ơi đón ba mươi má này bốn mươi đẹp nha bốn mươi xài luôn anh em bốn mươi đẹp luôn đón ba mươi shop shop shop à được hai cái chẳng đợi được cái vi phong thiết là... Ba, thiết là hát hay là ba gì đó thiết là hát <laughs> rồi tiếp tục lên nhận đồ được uh... đồ cái này lần này chón 40 đẹp luôn mình đang cần một món chón 40 đẹp đẹp tới mình chưa có món nào <coughs> lần này cho anh em trong bang rồi lên mua máy mua anh em ai ai có mua. có gì lên góp phụ anh em lên phụ đam mà được lên phụ đam được hết á rồi tiếp theo kim chết này giờ anh này ngừng đam ngừng đam ok hành mà đã rồi đúng rồi ai lên phụ đam với nhanh rồi ok ba người này được rồi có người phụ đam bốn là bốn người phụ đam <coughs> lụm tiếng đứng im long đứng im long mà đừng đánh em ơi đứng im chết rồi mười đồng đồ em ơi mười đồng đồ em ơi rượu kiếm cuốn long tịnh này nọ nữa bù lỗ rồi bữa đánh con này không có gì luôn nè không có long tịnh luôn nè ủa sao đánh con này lại là không không có cá nhân ta hôm trước đánh có cá nhân dưới ban hội mà what the hell nãy giờ đánh một chết một con này không có cá nhân nè Ngọc bồi thủy một kim bán không khải kìa à, Ngọc thủy một kim à Hôm này hỏi Hải thôi Của Hải mà Ngọc bồi thủy là Ngọc bồi nào có bán không bán cho ổng luôn lên bồi thủy mà khánh hỏi làm à, làm uh, sinh lực nội lực 120 á không có có sinh khí không có chó ờ ừ không có sinh khí không có chó á khánh hỏi à, ờ, trong một á bán luôn bán luôn chưa qua giao dịch ok ở đâu giao dịch này bán đi bù lại trong hỏi được như bù lại cái đó không hay sai ok chết kìa làm thì tin được đi qua tương dương bắc đi để mà em ăn rang alo nó ôi trời sao đai lưng nhiều dữ không có vũ khí Ôi, chưa không có cây vũ khí luôn tên kìa <coughs> thì tên này thế rồi đó đợi đi đợi đi rồi tiếp theo <coughs> giờ bó đồ nghe thả tiếp mình hai con nữa mà đợi chút rồi thả hai con nữa <coughs> rồi được thả lên thả hai con nữa bó đồ anh em xem nha để em ra hai con <coughs> ừ. để em chọn thủy yên nó đam sẵn cái gì giống bí kiếp vậy trời <coughs> mấy cái kia mà rồi thả xong nằm một đống luôn ờ à, sao cứ thả nằm một đống luôn ok rồi để làm một đống luôn rồi đam lên đây đam lên đây rồi bói đâu nó mất áo rồi mọc cái hệ thổ đó kìa đó chắc còn xa đó đó đó đâu lên bút bội khải từ từ từ đừng bó đồ giày kim hay làm ô sinh lực lượng ngon hay chưa? cái đực nó được ui đại kim ngon sinh lực lượng trăm ba mươi trăm mười hai ngon ui chọn số chọn giày kim số làm ăn nam rồi ba tay kim ngon làm ăn nam à làm ăn nam này ơi Ờ, ủa sao sao mà không vô đây đăng nhập rồi nè? để phải tôi lên bùa quýnh lẹ cái lực lực kim như quần không từ có đồ à, lên nè đó u không có tay kim sinh lực lực này trời ơi chuẩn năm hình cái băng rồng luôn thấy đẹp luôn nè à, là bên bùa bộ là băng nam giao dịch rồng lợn anh ơi rồng lợn rồng lợn gì đó Ủa, nó quýnh nằm độc ờ, nằm đóng không từ cho nông độc lên bùa này Nông độc anh nào anh Long phù gì cho lên lại không được à Thôi để em chạy lên <coughs> Mới chết con này đi, Chả gì Chả cái gì luôn nè Cui hai hai Rồi ra Ra 80 Ô đã lưng khăn băng 25 Được sinh lực một lực Rồi ra Một tay ra luôn Trời. Hình như anh Tùng mới có 23 đúng không? Của anh Tùng hình như 23 đúng không? 23 25, 25 anh Tùng đang cần luôn đó anh Tùng mới ra cái, cái 25 luôn đó mới ra được mà mới săn ra luôn mà 23 chứ đâu 25 đâu 23 23 này uh, à, 23 thôi. nhưng mà 23 nhưng mà có thời gian trúng độc cũng này không có này không có rồi. Anh Tùng hồi sớm anh cũng muốn mượn cái ờ, cái đai của Nam nè là đai gì ừ. đai gì 25 à, ok để anh Tùng luôn à, đàn buồn cái đai anh là là 25 nhưng mà có phục phục sinh lực ui ui ui cùi cùi cùi đó lên bùa ngay lên đây lên bùa liền rồi vô bùa liền với đâu được rẹt à, vô dịch luôn nè vô dịch luôn nè kêu dịch lên đây đây đây đây đây rồi giờ đã quấn xong rồi quấn dần xong rồi à, đánh nhanh gốm không thứ Yên à, thứ Yên không có mana nè Đánh kiểu đó thứ Yên nó đứng nhìn nè, cũng vậy <laughs> Má nằm đóng viên thì tin <laughs> vô bộ đang rẹt đang à, tiếp tục bốn con nữa nè mọi má hai con hệ mộc này nghi rất ra tốc độ luôn quá hay là dây chuyền mà hay nhận may mắn đây ừ. nhận may mắn đó long cho đủ bộ quá nhận may mắn 10 cái này chùm sực vơ luôn chín được rồi bút đà đồ ngon hơn đúng rồi bút đà đồ còn ngon Má tụi này đánh đến hai rưỡi ba giờ là muốn ngủ rồi. Cưa đây lên cưa đây, lên cưa đây. Rồi, ok. Lên cường á Máu à. Cưa. Thôi thôi đừng đừng đó. Tí bằng sau. Tí bằng sau hàng hot, hàng mới nè em ơi. Bí tịch, bí tịch, bí tịch anh em ơi. Vô tờ lấy may mắn, vô tờ lấy may mắn. Vô tờ này hai con của long mà ra hai cái túi bí tịch thôi được nhưng mà tao đâu mình coi kiếm rồi nè <clears throat> ra được kiếm tóc độc thằng lôi mốt á đầu đầu nhờ à, này mà đọc uh, 45 cũng đỡ đây đọc 45 ngày mươi cầm chém cũng ngon ấy 45 cao cao tí chém cho đang ấy này thấp quá 30 40 cũng được rồi cần gì 45 vâng 40 rồi làm ăn không làm ăn được gì 45 thì ờ, đưa đây ờ, kim mà muốn đổi qua thiên đao thì đây chị thì đổi qua đây đao kháng đao cho mười kim là mười kim à? <laughs> ừ. Long có chờ cái cơ hội làm ăn nữa không? Ừ, ăn không Bạn nhược Tiếp vào là thắng Rồi, à, lên bùa ra nữa, hết bùa <clears throat> Bùa Bùa Bùa hai con này có lông anh em không xong hai con này thì tiếp tục hai con của khói anh tùng anh nói sao võ đen cũng long chưa mất kêu xong mà anh nổ dòng nhỏ xíu ừ. tại anh thấy ta trong đôi tấm kim nhiều dòng nổ quá cái dầu võ đen thì mất kêu nhỏ nữa trong tấm kim nhiều thằng võ đen xíu quá mà anh em nên nhớ là dòng nhỏ đen này mà dòng càng bự mà dính á, là càng đam càng to nha cái dòng đam to hơn là cái dòng ở trong nha Long ơi quay quay qua em em thiên với em nữa Long thằng nào tên gì tên gì Thằng xét thằng xét đó bút bổ đánh khá là nhanh luôn <clears throat> rồi đủ 40 quả tiềm năng trên đây à, long à, thằng mau tiếng này cái xử nó nó chơi mà nó chẳng nó biết ăn uống gì chơi biết chơi rồi. à, 20 tấm kim tính ngày hôm nay là 21 quả à, tấm kim chưa ăn à, có chắc cũng mua lại hay gì mà 20 uh... Thì đó hoặc uh, à, tốt võ đang kim độc tôm đó đánh ngày nào cho tốt 20 uh... À, nó có đánh tôm kim đâu 20 quả uh... 20 quả giật ải thì ít nhất cũng phải nhìn nữa ờ, tống kim không ăn cái đấy tống kim mình đáng ăn đúng rồi cái ạp quả đang là của kim tộc tôn rồi chưa bán mà ừ. đúng không anh em nghĩ coi 20 20 quả ờ, tống kim mà nó kim kinh nghiệm ờ, nó thắng thua nó không ăn <coughs> chắc phải 20 quả kinh nghiệm đang nó ăn <coughs> hàng chơi bốn lần kim á chơi vậy sơ nhiều lắm ấy chứ không phải đâu bốn lần kim còn <coughs> thêm vừa cãi nữa kìa xưa ừ. tôi mua mới bắt, xưa tôi mua vừa cả toàn bốn trăm xu không ông tính tới 20 cục là nhiêu 6 kim rồi mà tôi cũng mua điều đó cho nhiều lúc mà đợt đua top lần lần đầu đó đúng rồi ba kim đợt tôi mua hai chục cục mà mỗi cục là 400 xu tôi mua 3, cái thứ gì tôi cuối ba kim hai chục ờ, ờ, thắng thua nữa cho trăm xu một cục đi rồi hết hai kim nữa là năm kim hai chục cục kia nữa cho là kim nữa là 6 kim hai chục quả không độ là nhiêu nữa <coughs> rồi để gần chết bó cho anh em xem nha có biết tật thiên bang hả à? ok nút hết nút hết nút hết nút hết nút hết nút hết nút hết nút hết nút hết nút hết nút hết nút hết nút hết tính sao tôi lên bút lấy mặt sào thì ngon ấy chứ ngon nhớ rồi. hôm qua anh anh anh anh anh, anh, anh tùng kêu là không like chi hết rồi rồi bí tịch thiên bang là gì đây cho anh em xem đang đụng mồm anh em cũng đọc lên bút bùa đó cho anh đọc lên bút bùa ra để lên làm giao dịch cái bí tịch cho anh em xem thích auto à? ok <clears throat> má định gì à cắn may mắn hay chứ mà chưa kịp cắn may mắn chụp mọi rồi đây hai con thi của long hay là của anh tùng đây của long của long của long chúc mừng chúc mừng long nha của long cái may mắn này cho con con con con con khuyên ra đây một điểm kỹ năng ở thiên bang thiên bang thì à. thiên bang ai đâu xài một phải khác được thiên bang có ai nhờ bằng tao kìa cần cần biết kịch là biết biết tịch thiên bang vô tơ vô tơ lao qua vô tơ cắn may mắn lấy trời vô tơ đâm ra cái con vừa rồi chưa kịp cắn may mắn nè đâm ra nó toàn đồ trắng không vô tơ bây giờ vậy nó ra bí tịch đường môn rồi phải phát khác có toàn tiền chứ không ban ở đen thôi ừ nó tiền ban chịu chịu thôi ra vô đây mà hôm qua hôm qua tôi hỏi là nó mua có hai nó nó nó thu có hai trăm xu à dạ đang chịu bây giờ này mới chịch thiên ban nè Vậy, à, để cho làm bùa à? bộ lần ra ừ à, cứ đam này quân băng này nó trâu này mày ít hôm nó đánh mắc lần bài đặc biệt ở à, quân mấy ít hôm nó đánh mắc một lần bài à, lần bài này nó mới canh này bốt đại này bốt đại bốt đại nó mới canh này đánh lâu nữa đánh nó mới lâu nữa Ui, dạ tính vâng, ra nếu như mày. mà tính ra mình đánh bút đại đánh cái bốt lý mặt sầu thì ngon hơn khai ơi vì nó ra cái bí tích của, của các môn phái á chịu á bốt đại nó cũng ra mà nó cũng ra mấy cái đồ nhiều lắm này ra nó cũng in thua chung phải cứ thử chưa nhiều. đánh mà đánh mới biết được đánh mới biết được bút đại dạ. sao bằng tiền vàng giờ bán nhiều tiền vàng tiền bang tìm nhanh tìm nhanh inox nói chung là anh long dẫn nó miễn sao thiên bang nếu mà server có người chơi thiên bang thì giá nó cũng gần gần cũng vào lắm một tịch chứ ít đâu anh ba bốn kim chứ nếu Khi thực có người chơi thiên bang nha có người ừ, chơi. phải có người chơi thực sự xem bài này có người chơi thì được có người chơi nhưng mà ít người chơi <clears throat> cái nào cũng kim đợi thằng nào mà nó full 15 một tận rào này thì nó sẽ đẩy đến cái vấn đề ờ, này mấy đó cái thằng, mấy cái thằng đi đánh đại hội anh hùng nó cần cái gì đúng mà. rồi thiếu cha gì cũng cần đại hội anh hùng toàn toàn thiên bang của anh long thiệt sự ngon lắm á biết đâu mũi đốt inox rồi gần này rồi lần tiên không mộng Ồ, hết bùa bùa đánh chậm rì tôi đưa bùa lên nè má có một cái bồ này hai bà phúc phát bồ liền nhanh cơ vô bùa máu chạy dèo dèo dèo liền không có bùa đánh thấy chầm rơi thôi nhiệt độ tinh hồng báo tật tính mà đâu phải con nào cũng ra với tịch đâu con nào cũng ra hên xui mà vậy hên xui hên xui đồ rồi ui rồi xui à, được gì anh em ơi bot mấy bot này đánh hơi chậm khán lôi năm à, phụ em hai con nữa đi ngủ luôn ôi khán lôi hai tám dày có tóc tóc rồi rắc luôn rồi hai, con thì ngủ đây mày bài coi tiếp hai con nữa một cái bát gì mà đánh từ anh không hết quá hết bớt luôn hai con nữa nè 300 vạn ok mà hôm nay em sẽ lên thả con đường môn luôn thả xong em phù nào là nằm một đống rất coi đó banh luôn anh em ơi à. cũng gì tầm này nữa Ủa, tầm này dạ. nữa ai đã ai đã C1, C1, C1 Hydrodamon quá Ra mà đứt cái này đưa buôn hả? Đúng rồi Doraemon dạy hả em? Ờ, Doraemon. Đó em là người ta giờ mà không? em muốn lên tiếng thôi. À, chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy thôi ôi thôi xong má này một đống ôi có tiền lộng lưới tiền tao đừng đừng chạy tôi dưới đừng chạy tôi dưới anh vậy kêu phù kêu phù phù mà phù cũng được nó chạy phù cũng kịp luôn nè chết cụ luôn lên giờ kiếm nó quạt cho mấy quạt chết luôn quạt cho một quạt này một đống vãi chứ rồi được không ok anh em tiếp tục em ơi hai con tiếp theo đồng môn đánh được một một một một đối tượng à giờ đang được hai thiên nhắn được hai thứ gì cũng được hai à, cho hòa thủ cho trước rồi <coughs> đừng ăn uống long nữa <laughs> không ăn uống tôi khổ lắm anh em khổ quá khổ quá anh à, long giao dịch luôn em ơi cái cuốn bí tịch thiên bang này em nghĩ chứ có người mua ấy mấy thằng mà đánh tăng trưởng môn này nọ nó mua ấy giao dịch giao dịch một cuốn với một la hán nhìn này Đấy, Đấy, bố tụi em ngon hơn bố tôi ai nha à cá nhân nữa giao dịch thí là cá nhân rồi hai trăm cá nhân bốn trăm cá nhân nữa giao dịch, 400 cá nhân luôn à hai con à, con 200 cái 400 cá nhân bây giờ. À, đây con lấy mặt sào thì ngon hơn bot Noel đấy, tôi Noel chi đa quá. xong rồi nghe biết kiếp này cũng hên xui nên nhiều khi anh em ăn ra đánh cái này cũng ngon cái mấy cũng ngon ngon ngon hơn cái con Noel nha long con tôi Noel đâu có lâu biết kiếp đâu nhiều khi biết đâu chừng anh em ra biết kiếp biết kiếp mất tiền sao nữa giờ mà giờ tụi nó thu mua có mấy trăm xu à <coughs> chịu khó đánh hay hơn chịu khó mình có đồ mà mình ngại gì cũng đánh đây là nó, đang thu mua rẻ lắm ừ. cái này biết sao không phải cái này mai lên sớm sớm á anh em ban đứng góc này chữa vô cái xong rồi. liền chữa chân luyện nhanh lắm này đánh lâu này quá bút bùa cái này chữa nhanh là tại mình thầy nhận thấy đam nãy giờ vẫn có ba người đam cái này Để tập hai chục anh em đánh nhanh lắm hồi xưa như bên bên kia hơi cả nhóm em bên kiểu xe đó tụi em thả mấy có tiểu này thả ra nó quýnh đồ nó nhạt <laughs> gần chi gần chi thêm anh tùng nó vô khu vực bang đó quýnh nốt nhạc luôn tầm chục người rồi. tối nào cũng tả bó tiểu này đánh nhanh lắm chục xe mà. ờ với lại bên kéo xe nữa đầy đủ hiệu ứng anh thấy anh thấy là một thêm anh tùng nữa là cứa rồi nát cứ bớt tiếu này hồi đó anh em mình đánh được rẹt luôn bớt đại thì hơi lâu bớt đại đánh năm mười phút chứ còn còn bớt đầy thả ra các là anh em vứt chưa đầy nốt nhạc xong hết rồi <clears throat> ok phi tóc là lực cho xem anh tùng cứa nữa là xong rồi nãy giờ nếu mình có anh tùng mình cũng xong nãy lâu anh tùng lo đi khò khò rồi đi cái rồi cứ không đổi đâu anh em đang xem ờ, lệnh bài bắt 59 ờ, này thì đừng quên để lại khảo lại một hồi chơi anh em ơi này thì ờ, khải đánh mấy con boss lý mặt sầu nè mà nó thực sự là đồ đạc thì mình trải nghiệm thì nó cũng ok đó nè đánh thì nó hơi chậm một tí nhưng mà thực sự nó ok lần này mới cánh phun được bánh rồi mà nãy giờ chưa có đồ nào cả nè mày được một cái bí tịch thiên bang cái tịch đó thì giống như một cuốn vào lóc một tịch nào đại vậy nè đại vào lóc một tịch vậy đó hất <coughs> bổ à Thằng phù gì lên bổ đó nè <coughs> chung là Seven này là không kéo xe được ở trên này không kéo xe được ở môn phái nè chỉ được một ạc thôi nên là không có kéo xe được nhiều nên là chỉ phù lên phù xuống lên xuống năm độc bùa xong rồi đường đam lên đam xong rồi tới hết bùa thì đường cũng bùa lên nè phù gì cho đó bùa xong giờ đâu lên đam đó. <laughs> ok chứng lê gần xong rồi cái này à, gần xong giờ có muốn thầy hỏi kìa phần thủ vật lý kìa là, là khải ờ, ơi phần thủ vật lý con đó đó full may mắn mà lo gì nữa đây nam nãy giờ chưa xong anh em xem nhớ này may mắn à, mới nhận được ngập bội 25 nữa này đó nhẫn 25 là 50 dây chuyền 7 là 57 nhẫn 5 là 62 cộng với mặt nạ 5 nữa là 67 mươi mấy full mấy các kiểu luôn ơi còn thấy em hết thử lực hết bên hết bên này cái hệ số tao đi buồn ngủ à buồn ngủ thiệt chứ mai mà chưa thì dậy không nổi đi hoạt động là hiểu rồi mất 3 giờ là không hiểu giờ coi đá banh nữa khoảng tới 5 giờ 6 giờ chứ kiểu gì anh phải coi đúng không kiểu gì anh phải coi chứ này không đánh là cũng, cũng ngồi không chỗ <laughs> ok làm được 200 băng hội rồi khui căng bên số ui sổ cái áo không có hồi u một hồi tao ngon nha một hồi này lại 25 20 nữa 25 đủ nhiều rồi ngon là cái này cái nón bỏ đi ba dây 10 bỏ ăn shop luôn số này mày phòng thủ rồi toàn shop với shop thôi à, chờ cái phòng thủ lấy ờ, cái kia kìa nhược này cho bằng nhược shop đi à, làm rương mà làm buồn á làm rương mà nào tiếp hỏi còn chết luôn đúng không ờ à, nó còn chết nè rồi à, đâm tiền Ở sớm này nó ra nhiệt độ này mà Ok Ngọc Nguyễn ơi cảm ơn người anh em nha Anh em đang xem đừng quên uh, ờ, có gì uh, lên bắt lại uh, trên kênh like với uh, anh em ủng hộ một view cho anh em Những video này sẽ úp ngược lại trên kênh em xem sơ qua vui nha Xem rồi thì lên cho một like ủng hộ cho anh em Trở lại Mua máu Rồi. Hôm nay lên nhạc đồ rồi anh em ơi Full rồi thêm nhé thêm người anh em rồi không có biết tận luôn đồ của mình anh long mình anh long về bờ thôi em ơi không biết tận luôn <laughs> mình anh long về bờ chùa cũng chùa lắm đấy biết tận, biết tận chim vương mới nhục chứ ừ tịch bang nhục nhục sĩ đồ này không hợp lý kìa nhục sĩ với tịch thiên ban rồi khui <coughs> rồi ngủ đi em ơi em làm việc á rồi ok Đây cho anh em xem thử ờ, bó được gì đây 8 con chưa được bốn nào nữa 520 6 Trời 520 520 nữa 6 540 được qua tay ngon được qua tay trong một ngon 520 nữa rồi 520 nữa phòng thủ lấy 9 đô đô <laughs> thủ lấy 9 trong 2 đâu <laughs> tay 540 nè bóng 1 phải chưa xin được được ngon ấy không ngon <laughs> được một cái tay sinh lực lực ngon anh em rồi bot đại mai đánh em ơi bot đại mai đánh tiếp em ơi ở cái bát 59 này chắc là ngừng được em mà hơn uh, ờ, 40 phút rồi mà đánh uh, khá là mệt em ơi và ok cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên đó lại cho Khải một like và đăng ký kênh ủng hộ chơi em ơi và lần này thì chỉ được ờ, một số đồ như thế này anh em ơi một cái kiếm tóc 20 độc sát khăn lôi bao tay khăn lôi 25 à, và bao tay thủ lấy 10 ờ, phòng lũ 19 điểm bao tay 540 và đã lưng không bằng 25 sinh lực lực đó rồi còn lại 6 ờ, bao là thiết là hán hai bốn trăm mấy trăm cá nhân 400 cá nhân nè 400 cá nhân và cái này top 3 rồi gia bảo gia bảo mất lát này không xài bỏ đi rồi rồi bây giờ ộp ngủ anh em ơi Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ Khải nha anh em ơi Và Khải sẽ cố gắng lên những cái bắt à, số 10, số 1, số 2 tiếp tục cho anh em xem nha Đừng quên à, để lại một like chia sẻ ủng hộ cho nha anh em Và đây còn những lần bài bốt đại anh em ơi Và sẽ tiếp tục ra video tiếp tục anh em xem nha Đó. <coughs> Rồi cảm ơn em rất nhiều Bye bye Chúc anh em ngủ ngon nha Chúc anh em một ngày mới vui vẻ Bye bye <coughs> Ngủ luôn anh em ơi